xin chào các bạn cho đủ mình nha mình là chuột rè à, thằng nào mày đó hôm nay mình sẽ tới một khu vui chơi tên là Oddworld thế giới lẻ mà thế giới lẻ gì thì mình biết nữa what gì sai sai á mình trốn thôi còn lòi cái lòi cái gì ra nè mà hả mấy bạn thế nào mấy bạn ủa nó nó đi à, thêm nó xuất hiện biểu tượng nó chứng tỏ là sẽ vào server vip cơ nhưng mà mình có bạn server vip nào đâu ảo vậy bị nó vui nè bùm có gì đâu con bộ là xa ba nữa cấm nha gì ta bình thường nó sẽ xuất hiện biểu tượng nó thì chính tao là service mà nên trong khi mình có service viết đâu mà vô Ôi trời ok mình sẽ up vn này luôn nha bạn mấy bạn vn vn nó tạo lao đúng không bắt đầu mình sẽ làm tới rainbow fan này cho bạn xem nè nhưng kết quả là sao không được nè cho bạn xem nữa là xem vô đường nè ô là nó đứng không lên đây đưa qua nó lên đây đưa lên đây đưa qua nó yeah phí thời gian này rồi Ôi trời anh cứ tâm دائما قدام الشبح người sai này là hình như red hả mà khu lo hạt nhân nè concern biohazard sinh học chào mừng tôi cần anh giúp video này có lẽ sẽ hơi ngắn nha bạn do từ nãy giờ bị tốn thời gian nó bị kìa đó có cái chữ gì vậy? à hả Yeah. Dạ. con biết là chờ xế quay video mà dạ, dạ. mình mới nói chuyện với ngoại mình thôi mà mà giờ mình biết tìm họ mình xong mình gì nữa bình thường này con purple nó sẽ dính nè mũi tên xanh trên đấy hả Rainbow Friend em ít khi chơi mà lựa chọn nước chế đầy quá đầy ba chế hả mỗi giờ à, mỗi giờ, mỗi giờ. À. anh đi nha ở ờ, việt giờ 8 phút rồi sắp nghỉ rồi bà mấy cái tắt kìa nên trốn tiền thật sự luôn này nó trước đêm quá, rồi giờ còn muốn một phút thôi mà thôi tôi được rồi mà thôi giờ mình sẽ kết thúc tại đây đây và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhớ một cái chuông để ủng hộ mà ủng hộ mình nha để mình có thể động lực ra video tiếp theo và giờ mình sẽ và có thể mình sẽ ra video hơi trễ bởi vì giờ sẽ thi cuối kỳ nha bạn giờ thì bye bye